năm 2023 tới nên đầu tư vào nhóm ngành nào? Các bạn biết rằng là trên thị trường thì trong một những điều kiện khác nhau, kinh tế vĩ mô biến động rất là lớn, có lúc tỷ giá tăng rất là mạnh và nó ảnh hưởng ngay tức khắc. Ờ, tuy nhiên thì ờ, chúng ta biết rằng là có rất nhiều nhóm ngành mà chúng ta có thể ưu tiên năm 2023. Chẳng hạn như giờ dầu khí. À, lý do rằng dầu khí là cái ngành mà chúng ta cần quan tâm bởi vì nền kinh tế Trung Quốc hồi phục và thế giới có thể là đỉnh điểm của lạm phát diễn ra vào quý 2 hoặc là quý 3 năm 2023. Và thời điểm đó thì có thể những gói kích thích kinh tế một số quốc gia bắt đầu đưa ra. Và chính vì vậy giá dầu có thể là trong những yếu tố sẽ được hưởng lợi tức là gia tăng. Ngoài ra chúng ta có thể thấy là một nhóm ngành như đầu tư công. Bởi vì chính phủ chúng ta thấy là việc mà để cho kinh tế chúng ta phát triển thời gian tới thì việc cái quan trọng nhất đó chính là đầu tư công. Ngoài ra chúng ta có thể lưu ý nhóm ảnh ngân hàng bởi vì khi đầu tư công thì ngân hàng là những ngành được hưởng lợi bởi vì rót vốn cho những dự án đầu tư công.